tình người cá của anh đi Cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm tiếp tập 2 nha các bạn nha Đó Thì như những bạn nào mà đã xem ở tập 1 rồi á Thì chắc các bạn cũng biết rằng là Mình vừa mới tìm lại được gia đình của mình Đó chính là ba của mình và mẹ của mình và em trai của mình nha Nhưng mà không hiểu sao á Tự nhiên ba của mình thì lại là một con cá lóc Mẹ mình thì lại là cá heo Còn em trai của mình thì là một quả trứng các bạn ơi Mình thấy nó hơi kiểu bị ảo diệu thế nào á Còn đây các bạn đang thấy ở đây chính là ngôi nhà dưới ở dưới biển của mình các bạn Đó gia đình của mình là sống dưới biển nha Đây là một ngôi nhà được làm từ gọi là san hô bạn ơi đó ở bên dưới biển luôn rất là xịn sò con bò cười luôn đấy ủa mà sam hôm hôm nay bà thấy ba, ba mẹ tôi đâu không à, ông tôi không thấy hình như là đi đâu chơi rồi hay sao ấy thấy trong nhà không có gì đâu luôn á đi tìm ra không tìm không ra luôn á Ủa hình như là Ôi hình như À đây đây tôi thấy ba mẹ tôi nè Trời ơi ba mẹ mình đang ở bên ngoài kìa các bạn ơi Đó để mình ra ngoài xem các bạn em làm gì ta Ra ngoài đây Sam ahu ahu ahu ahu Trời ơi bà ơi nó sắp đỡ ra rồi bà ơi Trời đất ơi hỏng quá Trời ơi có trai con trai Em trai cô sắp nở nè cái gì em trai con sắp nở rồi hả trời ơi em trai con vẫn còn là một quả trứng cuối cùng ngày hôm nay em trai của mình cũng đã nở ra rồi các bạn ơi đâu để mình xem coi em trai của mình nở ra coi có đẹp trai giống như mình không nhá bạn nha ok để xem thử nha ừ. nãy ờ, quả ờ. trứng nó cứ vậy vậy vậy đành đạch nãy giờ nó sắp nở luôn rồi ok ok rồi cố gắng lên em trai cố gắng lên ủa trời ơi bạn nhân kìa nhảy nó nhảy tưng tưng các bạn các bạn coi kìa trời ơi nhảy đạch luôn rồi ghê quá ủa Trời ơi ôi ôi ôi trời ơi trời ơi vậy ôi, ơi sao sao sao sao mà em trai tôi nhìn có vẻ béo phì vậy nhìn mập ú u à sam ơi vậy thương mà thương mà ủa trời mấy bạn ơi sao em trai của mình nhìn nó tròn do như là trái banh vậy bạn gì kỳ quá vậy ta ủa con trai của ta thật là đẹp trai quá đi chào mừng con đến với thế giới này ha ha ha ha Con nào tôi hả? Tôi tôi con mới thường có à, Ủa sao Đây sao? gì đời bay hả Mới sinh ra mình làm cái gì đâu mới được có con Để cho nói cho con nghe nè Mới vậy á bây giờ con còn phải gọi là phải dưỡng sức nhiều không Con còn phải sống ở trên đây nhiều rồi chừng nào con lớn em tí rồi ba mới cho con bơi được Con hiểu không À, thôi, thôi, được rồi, được rồi, một tí nữa có gì anh sẽ dẫn à, gọi là em trai của anh đi bơi nha Ok, bình tĩnh nha em Ôi mấy bạn ơi Hay, Mặc dù là em trai của mình á nhìn nó hơi mập mập vậy xíu nhưng à? mà nhìn nó cũng rất là dễ thương các bạn ơi. <laughs> nhìn nhìn thấy hình như là trái banh vậy các bạn. Trời ơi à, trời. Trời ơi nhân dịp con trai của ta ra đời ta vui quá đi. Thôi được rồi con trai, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài chợ để có thể gọi là mua đồ ăn cho con ăn nha. Ồ trời ơi hôm nay à ba quyết định mở tiệc nhân dịp em trai sinh ra đời mà khoan tự ở dưới biển làm gì mà có mà có chợ ba ủa Trời nó ơi, vậy là con trai của ta lại không hiểu biết rồi Để ba nói cho con nghe nè Ở trên thế giới loài người á, là cũng có chợ của loài người Thì tất nhiên là bên dưới gọi là loài cá thì cũng có chợ dành cho loài cá chứ con trai Wow, đúng rồi, đúng rồi. vậy là ở ngoài ở chợ, ở dưới biển thì người ta sẽ bán gì ta Thường thường chợ của loài người á, người ta sẽ ừ. bán thịt heo, thịt bò nè, rồi à, rau củ nè ừ, gì ta bạch tuộc nè mực nè cá nè còn ngoài chợ ở dưới biển sẽ bán gì trời mình tò mò ta ấy mà khoan từ ba làm gì có tiền mà mình đi chợ không khinh thường tôi rồi bà ơi ơi trời nó bảo tôi có tiền à trời đất ơi con đáng cái gì vậy ba ba nhìn vậy tôi chứ ba ngoại hơi bị giàu luôn á con à, trời ơi giàu hả đâu bây giờ ba thử ba cho con coi coi ba làm gì có tiền đâu tiền đâu tiền đâu rồi đây được rồi, để ba cho con coi nè Bây giờ ba sẽ dẫn vô, cho con vô một cái căn phòng bí mật Mà trước giờ cả gia tài này hoặc là một người nào đó không thể nào vô được thôi bye lùng quá, lùng quá, bà tay Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, ông chích nhích ra đi bầm rồi ok ô cái phòng gì đây để mình vô xem thử vô đây đi con trai oh my god trời trời trời cái gì vậy sao ơi bà có thấy gì không vậy Trời ơi, Ủa cái gì vậy kim cương khối kim cương Trời ơi cá gì mà giàu dữ vậy ta Trời ơi, ơi cái gì cái gì mà nhiều gì mấy bạn các bạn nhìn nè Trời ơi mình không ngờ gia đình của mình chỉ là gọi là người ta cá thôi mà gọi là nhà gia đình đại gia hay gì mà giàu gì gì đâu mà Tàn là kim cương khối kim cương rồi cái gì đây à, gì à, ờ, ui kim cương mà còn đem dính lên trên tường cho đẹp nữa nè bạn Trời ơi cái gì xịn dữ quá à, à, à, à. Đúng là bởi vậy à. Bởi vậy bà mới nói với con trai rằng là đừng bao giờ khinh đường gia đình của chúng ta Gia đình của chúng ta thật ra chính là một gia tộc đầy rẫy sự kim cương ở đây đó wow. Con xài tới mặt đời của ông hết luôn Trời ơi quá xịn luôn trời nhiều kim cương quá Sam ơi đúng ý tôi luôn Từ trước đến giờ tôi là người rất là mê kim cương Mà bây giờ trong trong nhà tôi lại có rất nhiều kim cương Trời ơi quá đã quá đã Hay Ở ờ, vậy thôi ba ba đi bây chợ giờ đi ba ba sẽ gọi là lấy một viên kim cương để đi chợ Con trai ở nhà đừng có đụng vô cái viên kim cương của ba ba kia chưa À dạ dạ dạ dạ con biết rồi con biết rồi à, mỗi lần đi chợ lấy cục gì đó rồi bà ơi bà nhà ờ, con chừng con tay nha tôi đi chợ đi nấu đồ ăn cho nó đây tạm dạ, biệt mua từ từ nha mua đừng mua hết cái chợ nha yên tâm để tôi mua món ngon rồi sâu ờ, gì thành lành ờ, gì gì cho con nhiều nhiều đây nha ba con trai cái gì mà ăn à, thằng lằn luôn vậy ghê quá à thôi trời bây giờ sao bây giờ tôi nói bà nghe nè ừ. nhà mình giàu như thế á mà bây giờ á ba mẹ của tôi với lại em trai của tôi á chỉ là loài cá ở bên dưới biển thôi thì rất là tiếc hay không biết ở trong làng mình á có bà phù thủy nào á có bán một cái loại thuốc gì đó mà có thể giúp cho gia đình tôi gọi là trở thành con người giống như tôi không tất nhiên là có rồi ông có nhớ là bà phù thủy bất hạnh không hả cái gì bà phù thủy bất hạnh à? à tôi nhớ tôi nhớ cái bà phù thủy bất hạnh mà bình thường tôi với bà hay thả cơm chó cái đầu đầu bả tức giận bả hay gọi là dùng phép thuật gọi là à, gì ta để gọi là cho một mình phá mình đúng không yeah. đúng rồi chính vì vậy bà có phù sức mạnh phù thủy đâu bây giờ mình chỉ cần xin bạn một lọ thuốc biến những con cá thành con người thôi có gì đâu ồ oh, hợp lý hợp lý ồ oh, như vậy thì mình có thể sử dụng kim cương nè để mình kêu cái bà phù thủy bất hạnh bà bán cho mình một cái bình thuốc có thể giúp cho gia đình của mình từ một cái loài cá mà có thể biến thành con người giống như mình đó à, hợp rồi. lý hợp lý ừ. nhưng mà phải mất rất nhiều kim cương nha bà này là vừa vừa chảnh mà còn nghé nữa bà bà đòi nhiều tiền lắm trời yên Ôi. tâm đi bao nhiêu kim cương cũng được nhà tôi giàu mà bà nhìn đi trời ơi nhà tôi là ờ, nguyên một cái ờ. kho quên. kim cương nguyên một cái kho kim quên, cương to đùng như thế này mà thôi được rồi bây giờ sam cứ lấy lấy bao nhiêu tùy tùy tùy hết đi lấy đi lấy đi trời ơi, bao nhiêu hết được không ủa ba ba mà không được lấy mà lấy hơi kỳ à, không ừ. bà nghĩ sao bà lấy hết vậy lấy hết gia đình tôi phá sản thôi bà nội lấy ờ, lấy gọi là đủ xài thôi bà nội nhanh lên đủ sai thôi không ok, okay. lấy đủ sai nè đó rồi rồi rồi rồi, rồi ok đủ sai đó, đó. rồi gì vậy? đó nhiều, vậy bà một tí bất hạnh đó, nó như thế bà bà ham lắm bây giờ mình phải phòng trừ chứ bây giờ ví dụ như bây giờ mình tới đổi xong rồi bây giờ mình về nhà là mình lấy tiền à mệt hơn không à, thôi được ok được rồi lấy như đó cũng được thôi rồi bây giờ bà qua bên đó kêu bà phù thủy bất hạnh bán cho gọi là tôi một cái bình thuốc có thể giúp cho gia đình tôi từ à, gọi là giống như kiểu ngày xưa coi chuyện cổ tích mà nàng tiên cá hiểu không đó từ một nàng à. tiên cá sống dưới biển mọc ra tay chân cái đầu trở thành con người bình thường luôn đó hãy kêu bà bán tôi một bình thuốc giống như vậy hiểu không ok rồi đợi ơi nha ok ok rồi <laughs> Ok bạn ơi Vậy thì bây giờ mình đã có được rất nhiều kim cương Mình không ngờ mình lại là con của đại gia mấy bạn à Nhà mình giàu ấy là giàu vậy mà từ trước giờ mình không biết <laughs> Ok thôi rồi để mình đợi Sam đi mua bình thuốc phép thuật về nha bạn nha La la la la la la la la la la hello hello không cậu. Ôi trời ơi tôi đợi bà từ nãy giờ luôn á Sam ơi. Thôi, ủa mà cái bà bà phù thủy bà bà có bán cho mình thuốc phép thuật không? Hả? Trời ơi bán cái sao không Bà ham tiền lắm Đưa kim cương là bà sáng mắt ra bà đưa tôi liền luôn Không Trời cần nói nhiều ơi, xịn xịn xịn Vậy đưa đây, đây Còn tôi. tiền thừa Còn tiền thừa cho ông nè Đó còn đồng nè Ủa cái gì sao còn có đúng một viên kim cương Thôi cho Sam luôn đó À Đâu. ok Ơn đây rồi thuốc này Bây giờ thuốc này ông nhớ nha Thuốc này dành cho ba nè Đây à. thuốc này dành cho ba nè Thuốc này dành cho mẹ nè Thuốc này dành cho em trai nè Đó Ủa? phân biệt nha đừng có quăng lộn nha Ở ờ, tính ra ba bình thuốc y hệt nhau có khác gì đâu bà nội gì vậy nó khác tính chất hiệu không mày không phải nhớ đừng có quên à, nha bình này là cho ba bình này cho mẹ bình này cho em trai đúng không Đúng ok rồi. bình em trai đầu tiên nè bình cho mẹ nè bình cuối cùng mình cho ba nè rồi ok rồi nhớ ok bạn ơi thì bây giờ mình đã có thuốc gọi là biến gọi là gì ta nàng tiên cá trở thành con người bình thường rồi bây giờ mình sẽ thử biến cho gia đình mình trở thành người bình thường thử xem coi sẽ như thế nào nhé bạn nha tại vì gia đình của mình á là gọi là cá ở bên dưới biển các bạn ơi quay em trai em trai ơi sao anh trai trời ơi anh nói cho em nghe là nha em mới vừa được sinh ra là em ờ, gọi là có người anh trai tốt bụng như anh là em rất là may mắn luôn ở nha hôm nay là anh mới mua được một cái bình thuốc em sâu hả sao anh à, à, em ơi tính ra là em là cá cho nên em suốt ngày đòi ăn sâu với dán không vậy không phải hôm nay anh trai là có cái bình thuốc đây nè cái bình thuốc này á chỉ cần chọi vô người em thì em có thể biến thành con người giống như anh đó và em có thể lên trên bờ được tưởng là được cho đồ ăn chứ hóa ra là cái thuốc gì gì không thèm à, Trời sao lại không thèm Trời mệt ghê Đứng lại đứng lại đây Bây giờ nè anh nói em nghe nè Đây là nước ngọt nha Đây là nước ngọt nha em Nước ngọt của con người À, à đúng rồi đúng rồi Cái cái này là nước ngọt của em Em có uống nước ngọt bao giờ chưa ừ. Em toàn uống nước biển không rồi à, Chứ em bao giờ uống nước ngọt chưa Thì chưa Nhưng mà nó ngon lắm không Ngon chứ trời Nó ngọt Nó ngon dễ sợ Cái này anh thích Anh thích uống lắm á bây giờ em mà không uống là anh hai gọi là dành uống đó ok mình uống hết đi mình uống hết uống hết luôn uống hết luôn uống hết luôn này đây hỏi anh hai anh hai dữ rồi kìa anh hai uống rồi kìa em uống em uống Ôi trời Rồi uống đúng không? Rồi ok, đây anh nói em nghe nè Em chỉ cần uống cái thuốc này vô ha là em sẽ biến thành gọi là người ta con người có tay có chân giống anh hai nè Đó, sau đó em sẽ lượt lên trên bờ Anh sẽ dẫn em đi ăn pizza, ăn KFC, đó ăn thịt nướng, ăn nhiều thứ ngon lắm KFC là cái gì? À, chắc là do em sống dưới biển nhiều quá em không biết mấy món đó đó, mấy món đó đâu nhưng mà yên tâm anh sẽ giúp cho em ok chuẩn bị nha né ra nè đứng sau lưng sam sam né né ra đừng sau lưng ông nha đừng sau lưng ông nha rồi em trai chuẩn bị sẵn sàng chưa nào sẵn sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không ok chuẩn bị ba hai một ném What? Ê, ê, ê, anh hai sao tự nhiên em thấy em cao cao lên ý Em sao em nhìn thấy em cao hơn Trời ơi em trai của tôi Wow các bạn ơi Nhìn nè hơi bị dễ thương luôn Trời ơi Sam ơi, Sam ơi nhìn nè. Ủa mà khoan từ, sao em trai tôi cái đầu nó bự quá, Sam nó bự hơn cả tôi luôn Sam ơi. Ôi trời ơi. À quên. Cái đầu cái đầu cái thân nó to mà. Quên quên quên hồi hồi hồi hồi hồi nãy em trai mình gọi là lúc mà mới vừa được nở ra thì cũng rồi cái cái cái người cái cái cái cái cái, cái đầu của em trai mình cũng to đùng các bạn ơi đó. <laughs> Ok. Đó, trong là nhìn nhìn cũng dễ thương đã, hợp lý hợp lý. Rồi bây giờ em trai thử chạy nhảy cho anh coi coi coi có có có chạy nhảy được không? Thử đây. Chạy nhảy á, à, bây giờ là em có tay có chân rồi nè đó thấy không em nhảy được rồi nè đó chạy coi thành người nè đâu bây giờ em em em em em thử chạy anh coi coi chạy đi chị à, được rồi nè wow quá xịn luôn wow, cây hay quá hay quá bây giờ thử nha em trai thử chạy chạy chạy theo anh thử nha ok chạy qua đây nè chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây ủa sao không chạy mà đi lùi vậy em ủa em chạy mà chạy là mình đi thẳng thế này nè chứ phải đi lùi hiểu không Trời ơi cái thằng nhóc này bị gì vậy Nè chạy ra như thế này nè là mình sẽ hướng mặt về phía trước Mình chạy hiểu không Chứ không phải là mình đi lùi cái đó mình đi lùi rồi đúng rồi đó đúng rồi hay hay hay quá trời ơi đã vậy thấy không em trai của mình là bây giờ từ một con cá mà biến thành con người giống mình hả thấy ghê không ghê không đại ok rồi hơn anh hai đúng không Trời ơi, con trai của ta đúng là đẹp trai thật á còn lâu nha, còn lâu nha Em trai mà đòi đẹp trai hơn cả anh hai hả? Không có chuyện đó đâu. Anh là người đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh làng Hero Team nha. Đó, ok. Rồi, tiếp theo sẽ là bình thuốc dành cho mẹ. Anh là làng Hero Team còn em là thế giới biển cả. À, ok ok rồi, em em đẹp trai được chưa? Em đẹp trai rồi, ok. Rồi rồi bây giờ tới lượt mama nè, mama lại đây con sẽ trội dạ. cho mama một cái bình thuốc để mama có thể biến từ cá heo trở thành người nữa nè. Lại đây là đây. Ồ cha giờ mình có thuốc luôn trời hay giữ cái con. Đúng rồi. Đây đây đây chuẩn bị nha. Chuẩn bị nè, đếm nè một hai ba Ui, da, cái gì mà trống bạc dữ vậy trời alo wow wow trời Hả? ơi không ngờ Gì mẹ của tôi lại xinh đến như vậy trời Thì oh, súng mà trời ừ. ơi các bạn ơi bạn nhìn nè mẹ tôi từ cá heo rồi là biến ra à, rồi mọc tay mọc chân ra nhìn xinh ghê luôn á trời ủa mẹ không thấy có gì lạ lạ hả mẹ đâu ta coi coi ủa khoan Ủa sao mình lại đi được này Gì vậy U trời đất ơi mình có tóc nữa nè Mình là con người rồi Trời ơi con nói cho mama nghe nè Không chỉ gọi là gọi là có có thể có tay chân đâu Mà mình còn có thể thở được trên bờ nữa Không cần phải lo gọi là Người ta lên trên bờ à. bị ngạt thở nữa Đó trời quá xịn luôn ơi, <laughs> Trời ơi mình xinh dữ vậy trời Đây đây bây giờ cả gia đình mình đứng chung nhau đây đó Quá đẹp luôn Đây là gia đình của mình nha bạn nha một Khoan tờ hình như còn thiếu thiếu À quên còn thiếu ba của mình các bạn ơi Ok để một tí nữa ba ba của mình về mình sẽ cho ba ba của mình gọi là bình thuốc cuối cùng để ba ba của mình biến thành gọi là người ta à, người luôn để xem coi à, ba ba mình từ cá hóa thành người sẽ như thế nào nhé bạn nha ok đợi thôi đợi thôi hey, Trời ơi Đệ từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ Mà sao vẫn chưa thấy ba mình về ta Ủa ba mình đi gọi là mua mua mua đồ ăn Đi chợ gì đâu mà lâu dữ hết trời hey, Chắc là bây giờ à, tôi phải gọi là lên trên mặt đất Để tôi kiếm ba tôi quá xa ơi Chứ ba tôi đi lâu quá à Không biết ba có chuyện gì không nữa Ê cho cho cho tôi đi với ừ. Ây à, à, Thôi cũng được Nói chung là Sam đi chung tôi cũng được Thầy không biết ba ba của mình bị gì đây Thôi bây giờ là Đó, em đi mà em biết đi rồi em biết chạy rồi em biết đi bộ này hui hui à, à, thôi cũng được nha con trai Vậy thì Trời bây giờ ơi bây giờ gọi là em hãy em em em trai hãy đi theo anh nha còn sammy ở đây chung với mẹ tôi đi để còn có gì gọi là à, ừ. người ờ, ta trông mẹ tôi nữa không thôi mẹ tôi ở nhà một mình tôi không an tâm đúng không ừ, cũng được à, đi ok nha. rồi để tôi đi chung với em trai cẩn thận nha trời cẩn thận á dạ mama yên tâm rồi ok em trai đi theo anh nào nha, dạ, chúng ta cùng nhau đi đi thôi đi thôi dạ, khoan em có biết bơi em đó em biến thành người em biết bơi em đó em là cả em biết bơi ok rồi vậy đi thôi nào hey, trời anh không anh không biết bơi nhưng mà anh thì anh biết lội đó ok lội lên cái gì vậy cái gì vậy ủa em trai rồi em trai ơi em đâu rồi ủa ủa, ủa gì vậy em trai tôi đâu rồi trời ơi rồi xong luôn nó chìm dưới biển luôn các bạn ơi trời ơi vậy mà kêu biết bơi anh đây anh đây trời ơi nó chìm dưới biển luôn các bạn ơi trời, đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên để anh đỡ để anh đỡ cha đây anh sẽ đẩy em lên trên bờ anh, anh sẽ đẩy em lên bờ đi đi đi đi trời ơi trời ơi mình biến thành người rồi mình đâu có thở dưới nước được đâu em lên lên nhanh lên à, trời ơi em sao em nặng thế em nặng thế ok anh đẩy em vô bờ nè trời ơi trời ơi ăn cho nhiều vô mập thay ra nặng quá trời ơi trời hey Hồi nãy anh bảo là ở nhà đi Không chịu đòi đi theo anh làm gì giờ Thấy khổ chưa Trời ơi nhưng dạ mà em biết đi rồi em phải đi khám phá thế giới này chứ thôi ok vậy thôi Đi chung với anh Đi đi đi đi Thầy không biết là ba ba đi đâu mà lâu quá ta Để mình gọi là đi lại cái chỗ cũ Cái chỗ mà lần trước mình gặp ba ba của mình á Mình lại đó mình xem coi Hay là ba ba của mình lại đi vòng vòng vòng Sau đó bị người ta câu mất rồi Thì không không không chừng sẽ rất là nguy hiểm à, Em trai ơi, qua đây em, sẽ đứng nhìn em, nhìn em, con mèo quậy. Em không không biết bơi đầy em qua với. Trời ơi, khổ quá, từ đây anh qua anh lấy đất anh cho em đi qua. Ok, khổ ghê luôn bạn em trai của mình nó lùng quá đó mà lội xuống dưới nước là nó sẽ bị gọi là chìm xuống luôn bạn ơi ờ. mệt ghê ok <laughs> để mình đập đất dẫn em trai mình qua nha đây đây đây anh có đất rồi nè để anh dẫn em qua Ồ, ôi khổ quá bà thấy chưa kêu nhà đi không chịu đây đây đặt đất nè ok rồi đi qua đi đi qua nhảy qua nhảy đi mình giờ nhảy được chứ mình có chân mình nhảy được mà nhảy qua rồi ok hay quá rồi rồi đi đi đi đi trời ơi phải đi kiếm ba ba nè nhanh lên em ơi lỡ đâu ba ba bị người ta câu xong ta bỏ ba ba vô nồi lẩu luôn em ơi nhanh lên đi đi đi nhanh lên nhanh lên ba ba ơi trời ơi đi kiếm từ nãy giờ không thấy ba ba của mình đâu hết mấy bạn ơi trời ơi nhìn xuống dưới biển là không thấy ờ à, có con heo nè để mình lại hỏi thử ê heo ơi heo ơi mày có thấy Ủa, cái gì ạ à? Ủa cái gì vậy Ủa trời em trai em làm gì bên đó vậy Ở đây có cái gì ngon lắm anh hai ơi Anh không ăn hai à, Cái này cái này đồ ăn để lâu em ơi không ăn được đâu Trời đừng có tấy máy nữa Bây giờ mình đang đi kiếm ba ba mà chứ phải mình đi chơi đâu Mà em đi vòng vòng hoài vậy Trời ơi đi đi đi Ơi có thể ba ba con ở đâu không cô Trời em ơi em không ba ba ơi, anh hai ơi em còn đứng nói đứng đứng nói chuyện với cá heo nữa thôi trời ba ba của mình rồi chắc là bị bị ai đó bắt rồi cho nên từ nãy giờ không kiếm ra nè đi vòng vòng đây xem thử đây có con heo nè để anh nói chuyện với con heo thử quay heo ơi heo ngươi có thấy ba ba của ta đâu không à quên mất mình là cá heo chứ mình đâu phải là con heo đâu mình nghe được con heo nói chuyện ta tự quên ơi ba ba ở đâu cứu tụi giới cứu cứu tụi giới con quả này hơi ngon quá nha bây Ôi. giờ lên được bạn em em trai em trai qua đây em trai nhanh lên trời ơi ơi hai cái người kia thôi trời em trai đây ba ba của mình kia cứu tôi với cứu em trai em trai qua đây em trai coi chừng bị quýnh bây giờ qua đây nhanh lên trời ơi cái gì mà tự nhiên nhào vô quýnh ta vậy rồi đất ơi đây là con cả của hai tụi anh hai nhóc vô đây định ăn cấp đó đúng không hả hay ờ. sao ờ, ờ, hai hai bạn ơi hai bạn có thể nào cho mình xin lại con cá được không tại con cá này là là là là là là là, là, là của mình á cho mình xin lại được không trời bạn bị khùng hả con cá này cũng phải không phải của bạn đâu có ký tên bạn không con cá này do đến đích thân tôi câu từ dưới hồ kia lên kìa đừng có nói xạo ờ ờ Ủa, em trai em trai qua đây em trai trời ơi em em từ từ bình tĩnh đừng có lại gần người ta vậy người ta quýnh bây giờ hiểu không người ta cầm cái cây to đùng kìa thấy không trời ơi trời Ho, hai hai bạn ơi hai bạn gọi là bây giờ hai bạn bắt con cá về cũng đâu có làm gì đâu cho mình xin lại được không Hả? vậy ai câu mà cho vui không tụi tao câu về định làm cá chén xù chấm nước mắm ăn hiểu không à, cái gì trời ơi tính đem gọi là ba ba của mình về để chiên xù làm gọi là cuốn bánh chén chấm nước mắm ăn kìa bạn ơi quá mà trời ơi cứu tôi với ai đó cứu tôi với tôi không muốn rồi là kết thúc số phận ở đây đâu trời ờ, ờ. ơi gỡ gỡ cho con ra con gỡ cho thằng này cái cái thằng đánh nó đi đánh nó đi đánh đánh em trai em trai nè nè nè nè không được quấn em tôi nha không được quấn em tôi nha nè nè mấy người kia thôi Thôi được rồi Vậy thì bây giờ mấy người không cho tôi xin lại Thì mấy người cho tôi mua lại được không Mua lại hả Đúng rồi sao, ừ. sao, sao? Mua lại hả Thôi cũng được Nhưng mà báo giá cao đó nha Câu dạ, hồi trừ từ sáng giờ Bao nhiêu ờ, con cá này thì thương xương 100 kim cương chứ nhiều trời ơi làm sao nó có tiền đúng không một trăm kim cương trời mua có một con cá mà 100 kim cương mấy người tính gọi là cắt cổ à thì sao bây giờ không đưa tiền thì thôi tôi tôi về ăn chén xù nó giờ sao ê, câu ê. công sức người ta mà ghê suy nghĩ trời ơi một trăm kim cương hả thôi chắc kệ đi các bạn ơi tại gia đình mình cũng nhiều kim cương ở dưới biển mà quá trời kim cương lo gì em trai em có mang theo kim cương không thôi em tưởng gì trước kim cương này em không có Gì cái đấy đặt làm ơn làm đòi cũng cùng không mua được á trời ơi em trai ơi anh nhớ là hồi sáng nay là anh có thấy em lấy kim cương nhét vô túi quần mà kiểm tra lại đi coi coi dạ, có không không, cái đấy là của riêng của em làm sao mà em cho anh được anh nói gì vậy trời, trời ơi bây giờ gọi là tiết kiệm không chịu lấy kim cương ra cứu ba luôn kìa bạn ơi nè anh nói em nghe nha em mà không chịu cứu ba ba là ba ba bị đem về chiên xù chấm nước mắm ăn á đó cầm hết đi trời ơi đó Ê, kim cương luôn trời ơi trời hốt đây đây chính là 100 kim cương của bọn tôi đó mấy người cứ lấy đi rồi sau đó trả tôi con cá nhanh lên rồi rồi trả trả tôi nhóc á trời ơi rồi mọi người đi cút cút cút cút rồi giờ mình đi mình đi mình đi lấy tiền này mình đi mua cá nhiều hơn trời ơi trời lời quá chống bánh rồi he he bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh từ từ từ từ từ từ được để ba ba vô ba ba để ba ba vô vô vô trong nước nè ba ba mới thở được ôi tỉnh dậy ơi tỉnh dậy ơi ui Trời ơi, ơi. hồi nãy rồi, ôi con trai, phong cận cái gì, con trai Trời ơi, có phải có phải là ba ba từ nãy giờ gọi là đi chợ nhưng mà không chịu đi chợ đi ngang thấy người ta đang câu có con có con mồi ngon quá nhào vô ăn xong bị dính bị dính bẫy đúng không ờ, ờ, ờ có ba ba có làm gì đâu ờ, ờ, thì nói chung là tại vì nó cũng ngon quá nên định lợi đớp cái nhưng mà ai ngờ đớp vô ba dính dính cái ba ba bị bắt luôn trời ơi à, trời thôi được rồi không sao nói chung mà dù gì ba ba cũng chỉ là một con cá cho nên là ba ba bị dính bẫy là chuyện bình thường nhưng mà không sao ở đây con có một cái bình thuốc bình thuốc này có thể giúp cho ba trở thành gọi là giống như con bây giờ bà bà hãy đứng im là đứng im nha đứng im nha ba hai một ha wow. ủa sao tự nhiên tôi có cảm giác gì lạ lạ vậy ta tự nhiên thấy cơ thể nó gọi là tràn đầy sức khỏe rồi với lại là cũng thấy tự nhiên tầm nhìn nó cao hơn là sao vậy ôi trời ơi ba ba ơi ba ba đã trở thành người giống như con rồi nè trời ơi nhìn nè ủa mà khoan từ tại sao tại sao tay chân là con người mà sao cái mặt vẫn là con cá vậy <laughs> ủa đâu để cha coi thử coi cha coi thử coi Trời ơi, cha biết là con người như thế Wow, wow. Oh Trời ơi các bạn ơi, các bạn nhìn thấy nè Ba cha con y đúc nhau rồi, thấy không? Đó, em em trai, em Ô, trai Khoan, khoan, khoan Vô đây, vô Ồ, cái thằng này là con trai ta hả? Đúng rồi, đây là em trai nè À, trời ơi, con trai Trời con trai nó biến hình rồi Con người nhìn nó xấu quắc con trời Nhìn nó xấu nhiều quá trời Ờ, ba ba nhìn lại ba ba <laughs> Nhìn lại ba ba đi à. Ba ba mắc lòi <laughs> <laughs> trời ơi là trời ok ơi vậy là coi như là gia đình của mình bây giờ đã thể lên trên bờ sống rồi không cần phải sống ở dưới nước gọi là làm phải làm số phận làm cá heo nữa trời ơi mừng quá mấy bạn ơi thôi vậy yeah, được rồi bây giờ chúng ta phải về nhà thôi không thôi là để mama ở nhà chờ lâu mama lo lắng ok cả nhà mình về thôi nào let's go yeah. Phong ừ, Dạ Trời ơi, à, ai dạ, gọi tôi dạ. vậy? Ủa? Tôi Ủa? nè Ủa cái gì vậy Sam à, Ủa? Ủa? Gia đình tôi đâu? Ủa? Ba mẹ tôi đâu? Trời ơi Sammy ơi tôi kêu bà ở nhà với mẹ tôi mà sao bà ra đây Ủa? Mày nào? Ủa ai là mày không? Ủa, Ủa? là sao? Ủa sao kỳ vậy ta Hồi nãy mình nhớ là mình đang trên đường về nhà chung với em trai và ba mình Sao tự nhiên bây giờ mình mở mắt ra thì mình lại đang nằm trên giường ngủ ta Ủa có chuyện gì vậy Ủa Ủa Sam ơi từ sáng giờ là tôi ngủ á hả đó bị không ngáo ngủ từ tối đến sáng luôn á Đó ngủ nguyên ngày luôn á bị không hả Trời ơi Có nghĩa là từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao ờ. Ui trời ơi Sam ơi Sam ơi tôi kể bà nghe nè Hồi nãy á nha tôi nằm mơ á Tôi thấy là tôi có một gia đình ở trong Minecraft Mà gia đình tôi kỳ lạ lắm Không có giống như mọi người là gia đình là sao ta Gọi là ở trong Minecraft là nhân vật Minecraft bình thường Mà gia đình của tôi á Mẹ của tôi là cá heo nè Ba của tôi là cá lóc Còn em của tôi là một cái con cá gì tôi không biết nữa Mà nó mập như heo vậy á Ồ lạ lắm Vậy nhớ gia đình mình là gia đình mình là con người gia đình phải con người chứ nghĩ sao con cá vậy bị khùng hả ngủ nhiều lắm đúng ừ không ừ, ha đúng, đúng rồi chắc là do tôi ngủ nhiều quá cho nên tôi nằm mơ rồi ừ. hey. Hồi nói chung là dù gì thì nó chỉ là giấc mơ thôi Nhưng mà nó cũng thật sự rất là vui luôn các bạn ơi Thật sự sự rất là vui luôn á <laughs> Thôi được rồi uhm, Bây giờ mình mình đi chơi hả sao ha à, trời đi chứ sao tôi từ sáng giờ tôi đợi ông đi chơi luôn á thôi đi chơi đi nhanh nhanh nè tôi muốn okay. đi chơi lắm rồi rồi đi đi đi ừ. trời ơi hey. chơi đi chơi tôi ừ. cho dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng mà đối với mình đó đúng thật một giấc mơ thật là đẹp mấy bạn ạ à. hey thôi rồi nhanh nè nhanh nè thôi đi đi đi đi đi trời ơi tôi ngủ đi gì chơi, ngủ nhiều quá trời quá đất luôn trời ok đi thôi ủa, ủa, ủa ai bên kia vậy ta hả ai nhìn quen quen vậy nha ủa ủa ủa khoan từ từ mọi người ơi mọi người ơi ủa uhm. sao mà mình nhìn ba cái người vừa rồi nhìn quen quen người ta tự nhiên nhìn thấy mình cái đầu nhảy xuống dưới biển luôn à gì lạ vậy ờ, à, à, à không không hả không có gì à, đi đi đi đi bây giờ mình đi rồi. chơi thôi Hai. đi thôi đi chơi Hai, đi chơi thôi